Chào mừng khán giả của Hàng Nguyễn Audio đã quay trở lại với kênh sau uh, gần một tháng nghỉ dịch vừa rồi. Thì uh, một tháng vừa qua thì có vẻ nó hơi đảo lộn thì uh, cũng mong sao cho mọi người tới bây giờ thì mọi người có thể yên bình cái cuộc sống yên bình trở lại để tất cả các cái hoạt động nó không còn bị gián đoạn, nó không còn bị gây khó chịu nữa. Đấy thì uh, nhân tiện đây hôm nay thì cửa hàng có về một chiếc Malata, nên là tôi đã lập hộp ngay đây rồi. Thì bây giờ tôi sẽ uh, bật test thử nhạc và để xem xem là mọi thứ kết cấu của loa các thứ nó như thế nào để cho mọi người có thể ờ, cảm nhận thêm về cái chiếc uh, ờ, Manata mới này nhé. Sau khi mà đập hộp ra rồi thì đây là toàn bộ phụ kiện của nó thì có một cái ờ, cặp mic đi kèm để trong túi hẳn hoi có logo rất là sang trọng luôn đây có remote với lại sách hướng dẫn sử dụng cái sách hướng dẫn sử dụng này viết toàn tiếng Anh thôi ai hiểu thì đọc không thì nó cũng như những cái loa khác ấy mà à, đây thì uh, chỗ này có một cái khá là khó hiểu rất là nhức nhối chỗ này tôi không hiểu được là ông nào ông ấy thiết kế ra quả này luôn ở nhá cái khe cài vào cái uh, loa này cài mic vào trong cái loa này nó bị vướng cái gở trên đây nên là nó gây ra một cái sự khó chịu khi mà mình cài cái này vào mặc dù là cái này nó thiết kế ra cái mục đích của nó rất là thông minh nhưng mà ông làm cái gờ này thì có vẻ hơi lỗi chút đó là một cái điểm mà tôi chê cái này chắc phải cho tay vào ui rồi rồi đấy, à ah. à thế nhưng mà có khi thế lại hay <laughs> nhìn nó rất là tiện đúng không rất là tiện lợi với lại khi mà lắp cái này vào ấy thì nhìn nó cũng rất là chắc chắn đấy ấy nhìn nó khỏe khoắn chưa bản thân cái chiếc loa này cái thiết kế nó đã khỏe rồi mọi người nhìn thoáng qua thì biết ngay nó là loa nhựa rồi cái thiết kế nó tùy chỉnh được chứ nó không bị gò bó như là cái loa gỗ à, có một điểm ấn tượng ở đây là cái phần à, mặt lưới để bảo vệ bát này nó cả cái cụm này nó nhô hẳn về phía trước này xong rồi là các cái góc cạnh thì nó được vuốt rất là đẹp nhìn nó khá là cơ bắp cơ bắp kiểu mỹ luôn đấy à, đây có một cái tay cầm ấy nó thú vị nhỉ thế mà bên đây nó lại không có bên đây là chỗ để mic rồi nhưng mà cũng chẳng sao bởi vì loa nhựa mà thì uh, trọng lượng nó cũng nhẹ thôi tay kéo đây còn nguyên ly lông chưa có bóc nó còn nguyên tem này chưa có xé ra sản phẩm này nó là m cộng manata m cộng 9023i giá niêm yết ở trên đây luôn là 3 triệu 990 nghìn đồng à, sấp xỉ 4 triệu bát 15 inch Đó. cái bo mạch điều khiển đằng sau này thì uh, nó cũng rất là cơ bản thôi đây nó có cái à, ưu tiên mic này mic priority ưu tiên mic có cổng uh, để kết nối với bình ắc quy rồi là công tắc đây bật lên cổng guitar cổng mic 1 mic 2 gắn thêm cái này thì nó có mic không dây rồi nhưng mà nếu mà muốn hát bốn người thì gắn thêm hai cái mic ngoài cũng được echo delay bass tab cũng căn bản hết đó mọi người xem cái bình ắc quy này bình ắc quy giấu trong đây Ờ, cái ờ, phần ờ, điều khiển thì nó ở phía trước này nó khá là tiện lợi cho mình khi sử dụng ở trên đây có một cái khe cắm thẻ nhớ này bên dưới là cắm USB các cái nút bấm này Đây. ô cái volume này là cái volume vặn cái kiểu gọi là không cần điểm dừng <laughs> đấy nếu mà ai không quen thì nó có vẻ hơi nhức nhối chút nhưng mà cái này vặn quen rồi thì nó cũng hay hay Đấy. À, cái này chỉ dừng lại ở 31 thôi là cao nhất rồi ok về cái phần mà khi di chuyển ấy thì không biết là nó có khó khăn không bởi vì có mỗi một cái bên tay cầm này cũng chả sao bởi vì uh, nhìn nó có vẻ cồng kềnh thế thôi nhưng mà nó cũng rất là nhẹ nhàng cái này chỉ cần một người lớn là có thể xách được rồi chả cần phải nhiều người khiêng làm gì đấy nó nhẹ lắm à nhưng mà không nên để loa làm như này đâu nhá để như vậy thì nó ảnh hưởng không tốt tới cái bình ắc quy đấy bình thường là mọi người nên để nó đứng như này này thì sẽ hợp lý hơn thông thường thì những cái loa thùng nhựa này nó rất là rẻ bởi vì cái vật liệu làm nó không có gì là nặng nhọc phức tạp cả thì uh, rất là dễ dàng khi mà sản xuất giá thành rất là rẻ uh, nó rất là thích hợp để mọi người chơi ở ngoài trời ở những cái sự kiện hay là ở những cái uh, tiệc cưới tiệc uh, gì đấy mọi người hoàn toàn có thể đem nó đi du lịch vứt ở trong cốp xe hay là để ờ, buộc ở trên xe máy rồi là kéo nó đi du lịch khắp nơi cũng rất là nhẹ nhàng dễ vận chuyển thôi chơi ở ngoài trời được mà cái này để trong nhà chơi cũng được thi thoảng tụ tập bạn bè lại rồi uh, bật loa lên ca hát các thứ thì âm thanh nó cũng rất là trong trẻo rất là cao cái này nó cái âm thanh của nó thì không thể chê được đâu nó cũng tương đương với lại loa vỏ gỗ ấy có điều là nó không được trầm bằng những cái loa vỏ gỗ đắt tiền thôi mà ừ. kể cả có đem đi làm cái loa bán hàng rong thì vẫn được cái này mà đem ra ngoài chợ hét thì thôi rồi nhiều những cái loa vỏ nhựa bây giờ ấy thì cái thiết kế nó full đen hết chứ nó không có cái ờ, màu mè nhiều ở trên cái loa nữa thì nó đen như này thì nhìn nó sẽ sang trọng hơn có điều trên đây nó cũng thiếu một cái phần tay xanh nhưng mà không sao mình sách ngang được rồi Đấy. nhìn to này chứ phụ nữ của họ cũng sách được ấy rồi hôm nay tạm thế đã um, mình giới thiệu qua về chiếc loa này thôi thì uh, video tới đây thì có lẽ là mình sẽ ờ, test uh, kỹ hơn về cái âm thanh của nó thì mọi người cùng đón xem ở trên kênh hàng Nguyễn Audio nha mọi người nhớ bấm đăng ký ở bên dưới đây nhá để uh, hàng ngày nhận những video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tới đây.